Vì vậy các phần này các anh chị đi nhanh và ghi. Thứ nhất một cơ thể bệnh tật già nua trước tuổi thì nó kèm theo có một cái điều gì ạ? Chúng ta ghi đi ạ. Cơ thể đầu tiên là gì ạ? Bệnh. Các cái bệnh nan y đó. Rồi già trước tuổi bệnh cộng già trước tuổi tôi ghi tắt nha các anh chị ghi có thể ghi đủ nếu như các anh chị mà không uh, ghi mà không hiểu cố gắng ghi thêm rõ một chút nó đều đến từ một gì ạ à? nó đều đến từ đâu ạ à? một cơ thể gì một cơ thể đó gì ạ à? độc tố axit axit cái này trăm phần trăm nhá chúng ta đến lớp ba gốc để test nhá có bài test ở no nhá bài test rất dễ thôi thì chúng ta khẳng định điều này và một cơ thể cơ thể độc tố axit thì nó đến từ gì chúng ta đi nhanh nhá đáng ra câu này tôi phải sẽ hỏi đấy là gì ạ à? tạng phủ đã gì ạ à? suy cái bài này chúng ta học nhiều chưa ạ nhớ chưa ạ điều quan trọng này già nua bệnh tật thì ai cũng biết thì cơ thể chúng ta đó đang khác đang khác với cái quy chuẩn mà theo nguyên lý của cơ thể tuổi thọ phải 100 đến 175 tuổi đó thì đậu tố axit thì chúng ta dùng lá quỳ test vào nước bọt của chúng ta tuổi cao so với tuổi trẻ cái tuổi 18 20 ấy, tuổi phát triển biết ngay tạng phủ suy cũng vậy chúng ta lại dùng lá quỳ cái bài này thì ờ, phương rất cụ thể luôn nhá test lá quỳ vào gì nước tiểu và gì? phân thì ở phân là khó xử lý nhất này đó năm trạng thái dò dỉ ruột rồi um, các cái trạng thái mà nấm candida đó rồi uh, năng lượng nhà ở cái đó chúng ta sẽ đi vào cụ thể sau về à, về về buổi nào đó về sức khỏe nhá thì tất cả các bài này phương đều có bài test hết thì tạng phủ suy thì các bạn biết nó đến từ đâu ạ các anh chị nhớ không ạ trong các bài đó ai đã từng học đó là bài gì ạ tạng phổ suy ví dụ chúng ta hiểu gì ăn uống độc tố mà chúng ta đưa vào thì vô tình vô tình chúng ta chúng ta bị ai đó ví dụ như cái hàng hóa mà hoa quả của Trung Quốc bây giờ nó ngâm tẩm nhiều và Việt Nam chúng ta cũng ngâm tẩm để gì bán ra chợ nhiều thì vô tình tạng phủ chúng ta suy từ gì ạ? Độc tố từ nguồn thức ăn. Nhưng có một cái độc tố thứ hai nó đến từ gì ạ? Tâm bất an. Tâm bất an. Tâm bất an này các anh chị học cái lớp ba gốc thì sẽ biết rất rõ là gì ạ? Hoặc chúng ta chỉ cần nhớ là một cái câu của đông y về à, bảy trạng thái của bệnh tâm đó là gì ạ thất tình thì chúng ta sẽ biết là gì ạ giận dữ nó đi vào gan sợ hãi thì nó đi vào thận nhưng mà tại sao giận dữ nó đi vào gan thì chúng ta hiểu là cái tâm của chúng ta khi bất an ấy thì chúng ta rất dễ nhận ra ở một người phụ nữ mà đang cho con bú là có sự tắc nghẽn ở tia sữa luôn lập tức bầu vú sẽ bị tắc nghẽn tắc sữa do tâm bất an thôi trầm cảm thôi buồn giàu thôi đó thì cái tâm bất an này nó đến từ gì ạ từ những cái vấn đề đời thường mà chúng ta mắc phải từ chuyện cơm áo gạo tiền từ những mối quan hệ xấu tất tần tật nó đến từ gì ạ và đặc biệt nhá ở trong cái lớp lớp ba gốc lớp thải độc gan á lớp thải độc gan thì cứ thải độc cho những đứa trẻ 18 20 tuổi đổ xuống thì không thấy độc tố trong gan nhưng bắt đầu 15 à 18 20 tuổi lác đác lác đác có chút chút đến 30 35 tuổi thì độc tố hình thành nhiều trong gan và những người bệnh nan y thì có cả vốc dịch gan đóng lại trong đó và nó giữ độc tố trong đó nên cái tâm bất an này nó liên quan đến những cái vấn đề đời thường chúng ta gặp thông qua thải độc mà tôi đã đi thải độc từ những năm 2018 à, 19 cho các cộng đồng từ Bắc đến Nam nó rất rõ và cụ thể luôn thì tâm bất an này nó đến từ gì ạ có phải cơm áo gạo tiền không ạ dưới 18 20 tuổi thì mấy ai cơm áo gạo tiền lo lắng đâu cha mẹ nuôi mà đúng không ạ tôi sẽ không nói về vấn đề vô tình chúng ta ăn phải những thức ăn nhá cái suy tạng phủ á bởi vì hôm nay chúng ta đi về về cái tôi mà về cái tôi đích thực ấy. nên tôi sẽ không nói về về cái mà chúng ta vô tình bị ăn phải những độc tố đưa vào trong cơ thể thông qua ăn uống mà tôi sẽ nói về cái tâm bất an nó đến từ gì ạ cái tâm bất an nó thuộc cảm xúc đúng không ạ chúng ta ghi chữ từ cảm xúc vào cho tôi ấy, vì cái từ này rất quan trọng với buổi học chúng ta hôm nay cảm xúc nó là cảm xúc ấy. chúng ta khi ghi từ cảm xúc vào ngày hôm nay chúng ta động vào từ này cả hai buổi học ngày hôm nay chúng ta động vào cái từ này rất nhiều đó là thuộc cảm xúc cảm xúc bước tiến về chị em chúng ta sẽ đi vào cái từ cảm xúc này rất nhiều nhá và quan trọng nhất sẽ là quan trọng nhất nên chúng ta ghi vào cái từ cảm xúc là từ tâm bất an thì cảm xúc này cái tâm bất an này chúng ta đến từ vì cái gì ạ có phải cơ máu gạo tiền không làm cho chúng ta gì ạ cái trạng thái gì ạ tham sân si đấy chúng ta ghi ạ nó sẽ đủ có thể đủ là tham sân si rồi mạng nghi nhưng mà tất cả cái đó nó nó từ nó biến tấu từ tham sân si mà ra thôi tham sân C tham sân si này thì chúng ta sẽ khóa lại nó lại nhá khóa lại tại sao con người tham sân si tham sân si đó chúng ta điều đầu tiên là bệnh tật này già nua nó đến từ gì ạ độc tố axit đến từ sự suy yếu của tạo phủ đến từ tâm bất an và tâm bất an nó đến từ gì ạ cái lòng tham cái tính sân cái si của chúng ta trong đời thường mà ai cũng có cũng ai không có nó là đời thường mà nên thải độc cho những người á, cao tuổi từ 30 35 đổ ra bắt đầu có và càng cao tuổi càng nhiều bởi vì sao ạ sự lắng đọng kể cả những người ấy, nhìn vào vấn đề đó vấn đề nào đó mà họ họ không bao giờ giận dữ ra ngoài nhưng họ nén bên trong đều có độc tố hết các bạn biết nào không khi đi thải độc đi thải độc có một điều tôi càng khẳng định về cái cái cái cái, cái lộ trình mà tôi vừa chia sẻ đấy bệnh nó đến từ tâm tham là khi tôi thải độc cho những nhà sư các anh chị nha chú ý này thải độc cho những nhà sư mà người ta buông được thực sự thì không có hoặc có rất ít nó giống như đứa trẻ các anh chị thấy kỳ lạ họ cũng dùng một liệu trình như vậy nhưng thải độc không thấy sau này tôi mới phát hiện ra là cái cái cái cái, cái quy trình cái ờ, cái nguyên lý ờ, cái nguyên lý mà cơ thể tắc nghẽn ở trong gan dịch vật tắc lại nó do đúng trạng thái của cái tâm bởi vì độc tố hình thành trong cơ thể chúng ta thì được bộ máy gì ạ nhà máy lọc độc đẩy ra ngoài chính là lá gan bởi chức năng gan là gì chức năng gan là chức năng lọc độc tố nó có năm chức 500 chức năng trên 500 chức năng nhưng mà có một chức năng quan trọng nhất đó là gì lọc độc tố rồi chức năng gì ạ sản xuất dịch mật này rồi chức năng gì ạ chức năng chuyển hóa nên đó ngoài những đến 500 chức năng thì những chức năng đó chúng ta rất dễ nhận ra và khi nào nhà máy là lọc độc này nó suy yếu thì cơ thể chúng ta nhiễm độc nên tất cả chị em nắm nắm má sạm da hãy đừng hãy đừng tẩy da vội bởi tẩy nó không hết đâu mà hãy thải độc cho gan đã bởi nhà máy gan nhà máy lọc độc đó nó không khỏe thì không bao giờ hết độc từ nhà máy đó thì chúng ta bắt đầu mới gì ạ thải độc sâu có nhiều phương pháp mà tôi cũng đang cập nhật đó là thải độc kể cả trong xương trong tủy đó <clears throat> là cái nguyên lý mà chúng ta tôi cũng đã tìm kiếm và khẳng định khẳng định về cái độc tố sau khi thải độc xong nó đều theo nguyên lý này tham sân si tham sân si này đến từ đâu đây là câu hỏi mà chúng ta sẽ đi vào gốc ngay bây giờ chúng ta sẽ đi sớm phương sẽ đảo chút nội dung và chúng ta sẽ đi sớm một chút về kiến thức này câu hỏi mà chúng ta sẽ đi tại sao chúng ta tham sân si tham sân si phục vụ ai chúng ta đến câu hỏi quan trọng nhất nghĩa là chúng ta động đến cái lõi của bánh xe các anh chị ghi đã bạn là ai tôi sẽ hỏi nha tôi sẽ hỏi